nào cứu cứu cứu nào cứu ui rồi ui ui mino bố bảo wow wow wow wow wow Min đây Quay đây chào các bạn nào Min có cái gì đấy Có cái bể bơi à Hôm nay mẹ chiều thế mua cho Min cái bể bơi Wow Ồ, oh, thế bây giờ Min khởi động nào Tập bài tập khởi động trước khi được bơi nhá Úi giời, úi giời

Chào Min Rồi cứu nào cứu nào cứu nào ừ, cứu cứu cứu cứu cứu cứu ôi nhìn ngã à lặn em nào mình lặn em nào cứu cứu cứu cứu cứu yeah nào lên lên bờ lên bờ lên bờ ui rồi Nào cứu cứu cứu Nào cứu Ui rồi ui ui nuôi của bạn Wow wow Wow